đây mình quay cho mọi người xem thêm một lần nữa này đó xem mình mới làm xong Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người. Thì uh, hôm nay uh, mình vừa xong phía trước. Uh, bây giờ mình chuyển qua làm ở phía sau, gắn cái càng sau lên. Thì lúc này uh, mình phải tháo được cái bumper bar ở trên này ra rồi. Bây giờ mình phải tháo cái này ra nữa. Xong rồi gắn nguyên một cái càng sau vào. Đó. Thì um, muốn quay video update cho mọi người xem một ít thì đây là cái càng sau này bây giờ á, mình sẽ phải nhờ vợ mình giúp mình là tháo những cái à, sensor này ra này rồi tháo nguyên cái đường dây đường dây điện này ra đó xong cái à, vợ mình sẽ gắn những cái đồ này vào trong cái càng sáu á để một hồi mình tháo cái kia xong á là quay lại cái là mình thấy nguyên cái càng mới vào đó à, lần này làm xe á thì mình phải cảm ơn rất lớn tới vợ mình tại vì nếu mà không có vợ mình á thì mình không thể hoàn thành được và cũng không thể làm được luôn nhờ vợ mình là giúp đỡ rất là nhiều chui gầm uh, xe mình là chuyện nhỏ mình cho mọi người xem mình mới tháo cả cái uh, bumper bar ở sau xong đó. nó cũng không khó lắm vài con vịt thôi vài con ốc thôi nhưng mà để làm cho dễ á, thì mình đã tháo cái lốp xe cua xuống rồi mình ờ, ở dưới này mình có cái thùng nước dưới gầm xe nữa thì mình tháo xuống luôn để cho nó thoáng này mình dễ làm đó thì ngày xưa lúc mà mình gắn kỳ thùng nước á mình chưa giới thiệu cho mọi người xem đây bây giờ mình sẽ cho mọi người xem luôn tại cái thùng nước này á là được sản xuất ở úc đó thì không biết ở việt nam có hàng không đây đây là cái thùng nước dưới gầm xe của mình là cái à, vị trí này á, là cái vị trí à, chết họ người ta hay gọi vậy là không làm được cái không làm được gì ở những cái vị trí đó hết á thì à, ở bên đây á người ta tạo thành cái thùng nước này à, dung tích là 25 lít đó thì đây là đường dây này đó thì gắn dưới gầm xe á, thì tiết kiệm được chỗ này mang được nước này thì nước này á mình dùng để à, lúc mà mình đi cắm trại á đi câu cá thì mình dùng để rửa tay đó, hoặc tắm rửa gì cũng được hết rửa tay và rửa bát là là mục đích mình sử dụng là như vậy đây cái này là cái cảng sau của mình thì bây giờ vợ mình đang giúp mình là gắn những cái sensor vào xong rồi à, xong xuôi là mình sẽ gắn lên xe à, mọi người thấy à, đêm à, đệm chân này hôm trước mình sơn à, Raptor màu đỏ đẹp không đó mình <laughs> sơn như vậy cho nó đẹp chứ à, bước lên bước xuống là, là nhánh sướng lắm đó nhưng mà phải giữ gìn cẩn thận nhưng mà nhìn là rất là đẹp mình rất là happy luôn đó là nổi nha mọi người đây bây giờ mình mới gắn xong cái ờ, cảng ở sau lên cái này là nắng cho nên là có hai người làm ấy. mất khá nhiều thời gian nhưng mà cuối cùng nó cũng được lên à oh, lúc này để mà vặn được cái vịt đầu tiên vào le lưỡi mọi người ạ nếu mà ba người hai người nâng hai bên có một người bỏ vịt á, thì rất là dễ nhưng mà cái này chỉ có mình với vợ mình đó cho nên là phải chịu phải cố gắng kiếm cách để mà gắn lên được à, đó nhưng mà cuối cùng cũng lên được để có gì à, bây giờ tối ngay rồi à, để ngày mai mình rửa xe của mình xong rồi rồi à, mình quay lại clip cho mọi người xem nhá à, có lẽ đây là coi như là hoàn thành cái lần đổ xe này của mình đó tụi mình rất là vui tụi mình tự làm ở nhà được thì kiếm được rất là nhiều tiền à. thì hôm nay á mình sẽ thay cả cái đèn à, hậu này à, thay cái đèn khác đẹp hơn tại cái đèn của hàng này thì nó không được đẹp bằng đó thì bây giờ mình sẽ tháo cái đèn này ra tháo cái đèn ở bên kia ra xong thay cái mới vào cái mới á thì nó vừa về này đang có nằm ngay trong hộp này mình cho mọi người xem này đó đẹp chưa mà cái loại này là loài à, smoke á là nó à, kiểu à, khỏi ấy cho nên là đen đen là đẹp lắm rồi để, để bây giờ mình tháo ra xong mình thay cái mới vào đây quay cho mọi người xem nhá đây tháo cái đen này thì dễ lắm chỉ có hai con ốc thôi một con ở đây một con ở đây tháo nó ra người là dịch cái đen người là nó ra giật thẳng là nó ra nha mọi người đó thấy cái dây của cái đèn hầu á nên là từ phía trên là đi xuống dưới này này đó là đi qua bên này này mình cho các bạn xem nó hơi khó thấy tại vì mình có cái um, thùng nước từ dưới xe đây này đây phía ngón tay của mình này đó thì tháo cái này ra là được xong đi cái dây đèn mới vào đây là được ok để bây giờ mình tháo nha đây đây là cái dây mà lúc này mình mới tháo ra nó nằm ở trên này này đây này đó mà tại mình có cái thùng nước ở dưới xe nữa này cho nên là là khó tháo ra hơn tí nhà vẫn tháo được đó bây giờ luôn cái dây này lên trên kia xong là hai cái mới vào là xong một bên đây đây là cái đèn mới của mình này bây giờ mình sẽ cho dây vào trước chui xuống dưới này để nối cái dây vào rồi mình à, mới gắn dây xong này bây giờ mình sẽ gắn lại này đó cho dây vào trong đây chờ gọn đó xong cái lấy này thì các bạn chỉ cần đẩy thẳng vào thôi okay. bên này vặn vịt lại là được đẹp chưa So với đen cù này Đấy nhìn là khác hẳn liền Rồi bây giờ mình thay nốt phần con lại Để mở phía bên này ra này Cùng hai vít Một cái đây, cái đây đó, thảo xong rồi bắt đầu mình kéo thẳng ra kéo cẩn thận kéo nó gãy cái lẫy mất công lâu ngày bụi bẩn nên là hơi cứng rồi mình để tạm ở đây để bây giờ mình tháo cái dây điện này khi mà các bạn muốn tháo cái dây điện á thì trong này nó có móc mấy cái à, mấy cái dây vào trong cái xe này thì mình tháo ra mình dùng đô mình tháo ra đó cày này ra để lúc cái dây điện ra là nó đi một đường luôn à, bây giờ mình chui xuống gầm hôm nay nắng quá à. đây đây là cái dây đen của nó bây giờ luôn lên trên bình thường như xe khác mà không có cái thùng nước ở dưới này á, thì tháo ra dễ lắm nhưng mà xe mình bị cận cái thùng nước á tại tụi mình ờ, muốn tiết kiệm chỗ á đó cho nên là nó không nhìn thấy thì, thì khó tháo ấy nhưng mà không sao đây là cái đèn cũ tháo ra rồi đó làm cái này nó cũng dễ lắm nhưng mà tăng cái đồ thẩm mỹ cho xe rất là làm cái này thì, thì lúc tháo cái đèn cũ ra nó có uh, nó, nó bị bụi nhiều cho nên các bạn cẩn thận thì lấy cái khăn ướt á để có gì lau tay cho nó sạch chứ không thì sửa cái đèn mới thì cái loại đèn này là vừa gắn được cho xe của mình mà vừa gắn được cho cái dòng xe Raptor mới thì nó có hai cái cổng này đó thì mình à, lấy băng dán mình dán lại cái cổng của xe Raptor tại vì mình không sai dán như vậy cho nó sạch bụi nó khỏi bay vào tại mình không sai tới như vậy là xong rồi luôn dây xuống rồi chờ chui xuống rồi găm tiếp để nối dây vào ừ. À. phải cho nó vào cái khớp nhá kiểm tra là có tuột đó nhá rồi chắc chắn rồi ok rồi xong bây giờ mình lại cái à, cây bột thai để buộc lại rồi giờ cho cái đèn mới vào cho dây vào đây cho gọn mấy cái vịt này nếu mà các bạn văn, văn à, bằng máy này thì nhẹ tay nhá chứ không là nó gãy á ok rồi bây giờ mình sẽ à, nổ máy để thử tất cả các đèn xem nó hoạt động không nhá để mình quay cho các bạn xem đó, đèn là lên rồi này không biết mọi người thấy chưa đây đây là đèn mà đi buổi tối là hiền lên rồi này rồi bây giờ mình thử đạp chân phanh nha đó đèn thẳng lên rồi này rồi bây giờ mình xử ờ, xi nhãn bên phải này Chợ, đẹp chưa đèn xi nhãn đẹp mọi người đó mế được chưa rồi Bây giờ à, mình đạp chân thẳng xong rồi mình thử à, cho qua cái à, số lui này Đó Đèn lui lên rồi này Yeah Quá đẹp luôn Rồi bây giờ mình quay qua mình thử xì nhan phía bên phải nhá Đó Quá đẹp Đấy Thay hai cái đèn sau nó chỉ như vậy thôi mình đang làm xe mẹ mình tới chơi nè <laughs> trời ơi bất ngờ chưa <laughs> mẹ mình tới thăm mình mà không bảo được luôn <laughs> đấy ok các bạn để có gì mình làm tiếp mình cho các bạn xem nha mình mới à, gắn được cái anten cho cái hệ thống à, radio của mình đó mới ướm thử cái grill cho cái xe thì thấy là rất là hợp lý rồi đẹp rồi đó mới luôn được cái, cái dây của anten đi vào ở trong xe này đây, dây như này này đó bây giờ thì phải chế chế cái bộ để mà giữ cái, cái grill này lại à, cho nó chắc nhưng mà nhìn chung là rất là đẹp rồi mê rồi đây, đây bây giờ mình làm tiếp đây đây xin giới thiệu với mọi người cái à, project Hellboy của mình vừa mới hoàn thành à, đẹp chưa mình thay đèn này mình gắn cái bu ba này gắn radio này thay cái càng này Đấy chưa Đấy Đây là phía trước nha Đây cầm bên hóng á Là mình gắn à, Mấy cái ốp cửa này để cho nó đỡ xước này Đó. phần phía sau mình phải thay hai cái đèn ở sau này Đó. để lúc nào dọn dẹp lại một lần nữa xong rồi mình sẽ quay thêm cho mọi người xem nhá đấy vừa làm xong cho nên là quay qua cho mọi người xem toàn cảnh quay cho mọi người xem này là cái bộ radio của mình là mới lắp xong thì đây là cái dây anten á từ trước cái bu ba mình đã luôn dây vào ở trong này rồi đó thì nối vào cái cục này thì cục uh, radio này rất là tiền luôn là nhỏ gọn cho mình dễ uh, sắp đặt cái chỗ đây còn đây là cái dây nguồn có cầu chi của nó đây thì mình đã nối vào uh, cái dây của cái bộ cầu chi ở trên này rồi tất cả mọi thứ đều an toàn đó chút nữa mình cản à, xong mình chỉ cần nối cái này vào là có thể sử dụng radio ở trên này luôn điều khiển tất cả mọi thứ ở đây rất là tiện luôn đó những cái radio mà thế hệ cũ á là phải điều khiển ở nơi cái bộ head unit này của nó còn cái loại mới này thì trên cái điều khiển này là, là mình có thể chỉnh sửa ở trên này luôn đó, rất là tiện đây nhà hàng này Xiaomi radio mình đã lắp xong rồi à, mình để như thế này cho là tiền Đấy, hợp lý chưa quá gọn gàng luôn vậy giờ là mình giấu hết đây. đó đây mình quay cho mọi người xem thêm một lần nữa này đó xem mình mới làm xong sau khi đồ xe mà đẹp đẽ xong á thì đây cũng là lúc mà tụi mình phải à, bán xe thì đây là cái ngày mà người ta tới à, pick up cái xe của mình này đó um, hôm nay mình rất là buồn luôn nhưng mà thôi kệ mong là những thứ khác tốt đẹp hơn sẽ đến với tụi mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình tụi mình là YK Adventure Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Buồn quá. <laughs>